nhưng mà cái đơn vị mà đồng hành có thể là vừa thiết kế vừa thi công chọn gói có xưởng sản xuất trực tiếp và có thể là nhập khẩu đồ chơi được để về mix lại với nhau thành một cái khu chơi tổng thể và có thể là tư vấn được luôn quá trình vận hành thì nó không quá khoảng hai đơn vị Sky Kids TV niềm vui bất tận thì mình có phần mềm nào để hỗ trợ quản lý khu vui chơi không ạ? Ờ, cái phần mềm thì không phải là do Skynet cung cấp mà ở trên thị trường bây giờ nó rất nhiều những cái app và cái phần mềm nó đi theo ờ, tức là cái máy POS ấy, máy tính tiền ấy thì là đi kèm với mỗi thiết bị phần cứng đấy nó sẽ kèm theo các cái phần mềm có thể là phần mềm có thể là app đó nhưng mà thông thường gần như bây giờ các cái ừ, cái cái cái thiết bị đấy nó đều ừ, kết nối được với điện thoại và và đều có app cho chúng ta sử dụng hết rồi nhưng mà mỗi một cái loại app đấy mỗi cái thiết bị đấy thì nó sẽ ứng dụng với cái mô hình nào thì nó phù hợp hơn anh lấy ví dụ như là quản lý nhà hàng quản lý những cái quán ăn nhỏ thì thông thường người ta sẽ dùng là Ocha Ocha thì cái app của nó chính là Ocha Bot đó thì tại sao lại dùng Ocha bởi vì là cái thao tác ở trên màn hình ấy, nó thể hiện rất là rõ món này món này rồi nhiều đá ít đá ít đường như nào hay là những cái combo như nào nó rất là dễ thao tác cho cho nhân viên thì đấy là nó phù hợp với lại cái nhà hàng nhà hàng nhưng mà nhà hàng nhỏ đấy nó là cái cửa tiệm ấy ừ. chứ còn những cái cửa hàng lớn này thì người ta không không dùng cái đấy người ta dùng cái phần mềm riêng ờ, riêng với khu vui chơi thì ờ, cũng có thể là dùng ờ, là pos.vn hoặc là bên uh, uh, kiosk việt đó thì kiosk việt thì nó khó thao tác hơn ocha nhưng mà nó lại rất là dễ cho việc người quản lý đó, nếu mà xem về báo cáo từ xa đấy, và báo cáo doanh thu của tháng này tháng sau thì kiosk Việt là một cái lựa chọn rất là tốt cho nhà quản lý và nó báo cáo có vẻ như là rõ hơn OCHA OCHA thì nó thuận tiện cho nhân viên và nhưng mà kiosk Việt thì lại thuận tiện cho nhà quản lý nhưng mà lại hơi khó thao tác nhưng mà kiosk Việt như là trong các cái công ty doanh nghiệp mà ta vẫn dùng được luôn doanh nghiệp người ta vẫn thay vì những cái phần mềm của kế toán thì họ dùng là, là kiosk Việt ấy. Nó, nó gần với cái việc mà doanh nghiệp sử dụng tức là trong đó nó cũng tính được là lượng đầu ra đầu vào nhập hàng như nào và doanh số bán bao nhiêu nó ra báo cáo rất là chi tiết ờ, ở trong một số doanh nghiệp thì người ta dùng cái đó thay cho cho các cái phần mềm kế toán luôn và ứng dụng thêm cho ở bên ngoài thì nói chung là ngoài thị trường đang rất là nhiều những cái thiết bị đi kèm theo app để phục uh, giúp cho cái quá trình quản lý nó tốt hơn uh, nhưng mà nó đều có một gần như là đều có một cái đặc điểm chung đó là cái thứ nhất là nó báo cáo được cho thời gian thực khi mà một khách vào một cái thì ở trên app nó hiện ra luôn là đang có phát sinh một à, cái doanh thu đó cái thứ hai là nó có thể là kết nối được với cả những cái phần mềm khác ví dụ nó kết nối được với nhắn tin sms cho khách hàng hay là nó quản lý khách hàng à, khách hàng trung thành tức là quản lý được cái thẻ đấy hay là khuyến mãi gì đấy tức là nó ghi nhận được cái cái lượng mà khách hàng khách hàng gọi là cái gì nhỉ member khách hàng thành viên đấy đó, thì nó quản lý ở đấy quản lý được sinh nhật của khách hàng đó, và và quản lý được cả các những cái sự kiện mà diễn ra trong tháng có thể là khuyến mãi hay gì đấy để gửi tin nhắn cho khách hàng tự động đó là bây giờ nó rất là nhiều cái module này nó tích hợp được vào đấy cái em này hay quá nhỉ ừ. À, thì mình có cái cách nào mà để đào tạo nhân viên một cách hợp lý không anh? Ok, cái phần mà nhân viên ấy là chính là bộ mặt của khu vui chơi. Dạ. Những cái trò chơi cầu tụt hay là xích đu hay là cái gì đấy thì nó là phần phần cứng, nó là cái phần mà phần xác. Nhưng mà nhân viên thì nó chính là phần hồn cho một cái khu vui chơi. À, cầu tụt xích đô nhà banh nhà bóng hay là những cái gì liên quan đến học tập những, những cái cái mà chúng ta mà set up cho khách hàng ấy, thì nó là phần cứng chứ còn phần mềm nó chính là nhân viên thì nhân viên sẽ nhiệm vụ của nhân viên là gì là chơi với các bé này rồi tiếp xúc với lại phụ huynh này đó thì những cái hoạt động đấy nó nó mang tính chất là có giữ được khách hay không có phát triển được hay không là hoàn toàn là do hệ thống nhân viên đúng không thế thì cái việc mà đào tạo nhân viên là một cái nhiệm vụ mà cực kỳ quan trọng mà nếu như mà ở những cái khu vui chơi nó có hệ thống như là China World hay là Playtime thì nó có cả một cái phòng chuyên để đi đào tạo nhưng mà với những cái chủ đầu tư ở cấp độ là ờ, có một hoặc là hai khu hay là mới đầu tư thì cái việc đào tạo này theo cá nhân anh là hơi bị khó khăn hoặc là một là chủ đầu tư sẽ phải ở đấy thường xuyên hàng ngày thì ừ. mới giám sát được nhân viên còn nếu mà trường hợp thứ hai mà chúng ta có việc bận hay là chúng ta coi cái khu vui chơi nó như một cái khoản đầu tư ấy chúng ta vẫn phải có những việc khác thì cái đào tạo này nó trở thành cái nỗi mà là ám ảnh vì chúng ta đào tạo xong thì có thể lúc chúng ta có mặt ở đấy thì các bạn làm tốt mà khi mà chúng ta không có mặt thì mọi thứ nó trở về nguyên như cũ thứ nhất là dơ bẩn này thứ hai là ờ, làm việc với khách này rồi chào hỏi này rồi có tụ tập hay không này có uh, có phục vụ khách hàng tốt hay không thậm chí là có cái gì đó đằng sau hay không tức là có <laughs> trung thực hay không hoàn toàn là một cái bài toán mặt đau đầu cực kỳ với những cái nhà đầu tư kiểu dạng có khoảng một hai khu vui chơi vậy lần đầu tiên vậy đó thì thì theo cái kinh nghiệm của Skynet cũng đã vận hành uh, khu vui chơi Skykit thì chúng ta như thế này đầu tiên ấy, chúng ta phải làm trong khoảng tầm 5 bước cái bước đầu tiên với nhân viên mới vào ấy, là phải cho họ hiểu được là uh, chủ đầu tư là ai phải hiểu được rất là rõ là anh là ai là chủ đầu tư như thế nào và chúng ta đầu tư vào đây ấy, là cá nhân hay là công ty đầu tư thế nếu mà là cá nhân thì đây rõ ràng là, là anh là chủ đầu tư đây là anh ví dụ em là nhân viên ấy, ha thì anh là chủ đầu tư đây thì chúng ta phải trao đổi rất rõ anh là gì anh là gì anh đang làm ở đâu như nào anh tại sao tại sao anh phải làm cái khu vui chơi này ở đây bởi vì dân cư ở đây đang rất là thiếu khu vui chơi các em bé ở đây không có khu vui chơi thì anh này và em này chúng ta sẽ làm ra những cái khu vui chơi để phục vụ cho phụ huynh và các bé đó thì em sẽ hiểu được là cái tại sao em phải làm cái việc đấy tức là làm sao cho cho các bạn nhân viên các bạn hiểu được đấy chủ đầu tư là ai và chúng ta đang làm cái gì đó chúng ta đang làm vì ai thì ừ. đầu tiên những cái bạn nhân viên mới các bạn được cài cái đấy vào đầu rồi đấy các bạn sẽ sẽ bỏ qua được những cái vấn đề khác à, thì thì ờ, rồi sau đó thì khi mà các bạn hiểu được là các bạn đang làm vì ai làm vì cái gì thì các bạn mới tiến tới cái bước đằng sau đó là à, sẽ phải sẽ phải làm cái gì ừ, lúc đó thì chúng ta mới đưa những cái kỹ năng vào chào như nào rồi uh, kỹ năng phục vụ như nào rồi mới mới ờ, mới, mới, mới tức là mới chân lên các bạn kỹ sâu vào trong là bước đầu tiên là là how dạ. à, bước đầu tiên là why là tại sao phải làm như thế và bước thứ tiếp theo đó là làm như thế nào đó, chúng ta mới dần dần lúc đấy chúng ta mới chỉ dẫn được vào thì khi mà các bạn ấy biết được là các bạn ấy làm vì ai làm vì cái gì rồi đấy thì các bạn sẽ tiếp nạp những cái kiến thức về sau này nó tốt hơn đúng không ạ thì ờ, rồi thì sau đó chúng ta sẽ lại là là, là phải là động viên rồi rồi phải là ờ, tính được những cái khoản thu nhập của các bạn cho hợp lý một chút ờ, thì thì các bạn sẽ làm việc giống như là đây là một cái ngôi nhà của mình vậy và mình đang làm cho các bé vui chơi chứ không phải là làm cho một cái ông chủ nào đấy và các bạn cũng sẽ giảm bớt được những cái phần như là có thể là thâm hụt hay nhà kia là giúp ích cho cho chủ đầu tư rất là tốt. Dạ. Ừ thì mình tuyển dụng ở đâu và chi phí là tầm bao nhiêu là được ạ? Ờ, với ờ, ở những cái tỉnh ờ, hoặc là những cái thị xã đó, mà những cái khu vực mà không có được ờ, các cái trường đại học yeah. Dạ. thì việc tuyển dụng cũng sẽ gặp khó khăn đấy ở những cái thành phố cấp 2 cấp 3 thì vẫn nhiều khi vẫn có đại học dạ. nhưng mà ở những cái mà thị trấn thị xã thì không có đại học thì mình không có cái nguồn sinh viên Ờ, cái nguồn sinh viên thì ở những cái thành phố cấp 2, cấp 3 thì rất là cấp 1 cũng thế chỉ khoảng tầm 20 ngàn cho đến 22 ờ, ngàn một tiếng một tiếng làm việc thì mỗi một ca các bạn nó 4 tiếng 5 tiếng thì các bạn cũng sẽ thu nhập khoảng đâu đó khoảng tầm trăm ngàn hơn trăm ngàn thì bạn làm 30 ngày liên tục thì các bạn cũng có được khoảng các bạn nhân viên sinh viên cũng được khoảng 3 triệu để phụ giúp gia đình và lo thêm cái cuộc sống thế thì đấy là ở những cái thành phố lớn còn những cái mà huyện thị trấn thị xã không có cái lượng sinh viên đấy thì người ta cái nhu cầu người ta đi làm là người ta phải đảm bảo cuộc sống chứ còn hai ba triệu lúc đấy không đảm bảo được cuộc sống mà mình cái đặc điểm của khu vui chơi nó lại làm theo giờ à, buổi sáng ngày thường không làm mà chỉ sau 4 giờ chiều đến 9 rưỡi 10 giờ tối thế nếu mà họ làm cố định cho mình ấy, vào tầm tối thì ban ngày họ đâu biết làm gì đâu họ lại phải đi làm công việc khác nhưng mà làm công việc khác thì cũng phải yêu cầu đến 5 giờ chiều nhà mình thì là 4 giờ thế nào như vậy nó bị kẹt mất một tiếng ở giữa ừ. đó còn các bạn sinh viên thì các bạn có thể là ban ngày đi học thì buổi tối các bạn đi làm còn cái đối tượng mà đi làm cố định cho mình thì lại bị kẹt ở giữa cái khúc khoảng một tiếng cái cuối giờ chiều đấy họ phải làm ở chỗ khác cũng phải đến 5 giờ chẳng hạn nhưng mà lại cũng lại có một cái khó khăn cho chủ đầu tư đó là nếu như mà cái nhân viên đó ban ngày đi làm trong chiều đến lại về làm cho mình không còn đủ cái năng lượng không còn đủ cái sức để mà làm nữa hoặc là đến cuối cái ngày thì nó khá là mệt rồi nó không còn cái năng lượng như là ngày mới nữa như vậy thì cũng là cái sự thiệt thòi cho chúng ta thế thì có một cái lời khuyên đó là bắt buộc chúng ta phải trả lương cố định cho những người này và thậm chí là phải nghĩ ra những cái việc mà để cái ban ngày cái thời gian trống từ thứ hai đến thứ sáu họ không có việc làm thì nghĩ ra một cái việc gì đấy có thể là bán online hay là có thể bán thêm cà phê để cho họ chống cái giờ đấy và mình trả lương họ nguyên từ có thể là từ 2 giờ chiều đi từ một giờ chiều cho đến tối à, thì họ còn sức thế nếu mà khai thác họ mà từ tầm sáng sớm mà đến hết buổi chiều đến tận 8 9 giờ tối chẳng hạn mới xong thì như vậy là khá là mệt và cái giai đoạn cuối này này mình đang cần là toàn bộ cái năng lượng nó dồn vào giai đoạn cuối dạ. thì giai đoạn đầu các bạn là chỉ là bán online làm những việc nhẹ nhàng thôi thì đấy là mình sẽ có một cái mức lương cứng có thể là một tháng 5 triệu hay 6 triệu gì đấy cho một cái mức lương cứng như vậy và mỗi khu vui chơi thì cần khoảng tầm hai bạn như vậy thôi dạ. ừ còn một số những cái bạn mà cao điểm thứ bảy chủ nhật hay ngày lễ thì mình sẽ bổ sung thêm tức là mình làm theo giờ còn tốt nhất là có hai bạn một bạn quản lý và một bạn phó quản lý ở đây sẽ làm cứng cứng cứng đảm bảo được cho họ là ban ngày họ có cái việc gì họ làm chứ họ mà rảnh họ đi làm công việc khác thì tối họ không thể làm cho mình còn ở những thành phố cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì thì dễ rồi có cái lực lượng sinh viên cứ liên tục thay ra thay vào cũng, ừ. cũng rất là tốt ờ, một cái điều mà cũng lưu ý đấy với ờ, những nhà đầu ờ, những nhà đầu tư của chúng ta đấy là thế thì bây giờ mỗi một lần đào tạo đấy đào tạo cho các bạn sinh viên đấy. Ừ. nhưng mà các bạn ấy làm cũng khoảng tầm mấy tháng mọi nghỉ nó mới công đào tạo lại ừ. ờ, thì vậy là rất là phức tạp không lẽ cứ cứ cứ cứ ra vào là mỗi lần đào tạo mà trong đào tạo nó theo bài thế thì chúng ta phải làm thế nào thì chúng ta đào tạo một lần xong chúng ta quay phim lại có thể quay một cách rất là đơn sơ đây là giơ máy lên quay quay lại quá trình đào tạo hoặc là hai là bên Skynex sẽ hỗ trợ cái việc này bằng cách là chúng tôi sẽ cung cấp một số những cái phim cơ bản nhất đó, về đào tạo nhân viên xem là quy trình dịch vụ như nào sáu cái cấp độ dịch vụ như nào rồi uh, vì sao chúng ta đang làm vì ai hay là cái uh, uh, 12 cái bước để tạo lên thành một cái đội nhóm làm việc hoặc là tinh thần làm việc hoặc là những cái kỹ năng hoặc là hành trình từ trái tim đến trái tim đó, có thể là cung cấp những cái phim đấy để cho giúp cho chủ đầu tư rút ngắn được cái quá trình đào tạo xuống thế còn lại là đào tạo chuyên sâu ở mỗi một khu vui chơi thì sẽ có cái cách đào tạo khác nhau dạ. thì ờ, vậy mình làm sao để kinh doanh một khu vui chơi tốt khi có cạnh tranh đúng rồi nếu mà không có cạnh tranh ấy thì không có phát triển đúng không ạ nếu mà chúng ta cứ làm một mình chúng ta ăn một mình thì chúng ta hai ba năm sau nhìn lại thì gần như nó vẫn thế thì cạnh tranh nó là thứ nhất là nó là một cái điều tốt thế thì nhưng mà đồng nghĩa là cạnh tranh nó sẽ kèm theo mình những cái áp lực mà mình sẽ phải đối mặt thì uh, việc này nó cũng nó cũng giống như là những cái đầu tư những cái khác trong cuộc sống vậy thôi đặc biệt là ở những cái thành phố mà cấp 2 đổ xuống đấy thì chủ đầu tư ở cái địa phương đấy hoặc là những người mà người ta có có chút tiền đấy họ không dám làm gì hết cứ gửi ngân hàng mà họ cất đi nhưng mà đến khi mà họ thấy một cái mô hình nào đấy hay thì họ lúc đấy họ mới bung tiền ra họ làm đó thì ví dụ anh A đầu tư một khu vui chơi cái thì anh B anh ở cách đấy khoảng tầm mấy cây số đến một hai cây rồi đấy anh thấy nhưng mà cái anh anh cũng đòi mới mở ra để anh cạnh tranh với bên kia luôn đấy là những cái câu chuyện mà thường gặp thường gặp mà của các cái, cái, cái tỉnh ấy. À, anh sẽ mở ra và thậm chí anh mở ngay cạnh luôn thế mới ghê gớm nhé thế anh mở ngay cạnh luôn à, thì nhiệm vụ của chủ đầu tư khi mà gặp cạnh tranh như vậy chắc chắn là sẽ phải làm tốt hơn rồi. không có cách nào khác phải làm tốt hơn và với sự đồng hành của Skynet ấy, sẽ làm cho các chủ đầu tư tốt hơn bằng dạ. cách là cái gì chúng tôi có một cái cam kết đó là không mở cho những cái đối thủ cạnh tranh nhất quyết là trong vòng bán kính 5 cây đến 10 cây là Skynex không nhận thêm một cái khách hàng nào nữa để mà cạnh tranh với cái khách hàng đầu tiên thậm chí là trong vòng bán kính 20 cây là mình là không làm mình từ chối mình không làm để giữ cho cái chủ đầu tư đầu tiên không bị cạnh tranh đấy là cái điều thứ nhất cái điều thứ hai để nâng cao cái năng lực cạnh tranh cho cho chủ đầu tư đó là chúng ta sẽ luôn luôn đồng hành chúng ta sẽ update thêm đồ chơi mới hoặc là có những cái bài đào tạo gì đấy chúng ta hỗ trợ cho khách hàng để nâng cao năng lực cạnh tranh khi mà có cạnh tranh đó, thì đấy là hai cái mà Scanix có thể làm được để hỗ trợ tới khi mà chủ đầu tư có sự cạnh tranh trong địa bàn vậy anh có thể nào mà chia sẻ những bí quyết để mình tăng doanh thu được không anh tăng doanh thu thì à, nó sẽ à, khu vui chơi nó cũng sẽ theo mùa dạ. à, một năm nó sẽ có những cái mùa như là mùa Noel này mùa cuối năm này lễ Tết này Tết Tết Tây Tết Ta đúng không ạ và đầu năm thì à, Ờ, sẽ có là 30 tháng 4 dỗ tổ rồi uh, một vài những cái sự kiện nhỏ nhưng mà cơ bản ấy, thì nó sẽ chia ra là hai cái mốc đấy ừ. cái mốc đầu tiên của đầu năm đó là dỗ, dỗ tổ hùng vương 30 tháng 4 1 tháng 5 và mùng 1 tháng 6 đó xong chúng ta sẽ mùng 1 tháng 6 xong thì lại có một cái phần hè nữa đó, nhưng mà phần hè đấy thì uh, tiếp theo là đến tháng 9 tháng 9 tháng 10 tháng 11 là ba cái tháng đấy là cái tháng đau đớn ra Tết thì có tháng 2, tháng 3 thì rất là đau đớn đúng không ạ thế thì còn lại là những cái phần mà không đau đớn là bao gồm là lễ Tết Noel này nó chia thành hai nửa như vậy một nửa đầu và một nửa sau và chúng ta có hai cái đấy gọi là hai mùa đấy. thì hai cái mùa này là hai cái mùa mà thu hoạch cả nhà cảm thấy à, nó, nó, nó, nó nhiều năng lượng nhất nó dồi dào nhất thì uh, làm sao để tăng doanh thu tức là tăng doanh thu cho cái phần mà bị nó bị chết đi kìa ừ. tức là vào tháng 2, tháng 3 đầu năm và tháng 9, tháng 10, tháng 11 đó, tức là mình mình làm sao để mình ý câu hỏi của em là đặt làm sao tăng doanh thu vào hai cái phần đấy đúng không dạ. chứ còn hai cái những cái phần mà nó đông khách kia là đương nhiên là nó đông khách rồi thì lúc đấy mình chỉ làm sao mình tổ chức được trò chơi và mình tận dụng những sự kiện đấy để mình có cái sự doanh thu đột phá những cái ngày lễ đấy thì có thể là doanh thu nó tăng gấp 3, gấp 4 lần đó là bình thường ngày thường thì có thể là một hai trăm khách nhưng mà những cái ngày đấy nó có thể năm sáu à, trăm khách thậm chí là có những khu nó cả hàng nghìn khách đó, thì làm sao để tận dụng những cái đấy mình có những cái sự kiện mình mình kích à, nó lên thu hút lại cái cái khách hàng mà có thể là trước đây người ta quên mất mình đi hoặc sắp tới thì mình dùng những cái sự kiện đấy để mình kích thích họ quay trở lại thế thì vấn đề là ở trong hai cái khung tháng mà nó bị vắng khách như vậy đấy thì chúng ta phải làm gì chắc chắn là chúng ta phải khuyến mãi nhiều hơn giảm giá nhiều hơn thì một chút tức là đừng giảm giá mà chúng ta thay vì đấy là khuyến mãi 10% 20% thậm chí là có những cái ngày được vào cửa miễn phí như thứ, thứ tư hạnh phúc chúng ta vào cho vé vào cửa miễn phí à, rồi à, tăng cường những cái uh, voucher đi gửi những cái voucher ở khắp nơi lên à, đấy đấy là những cái cách mà chúng ta chám vào những cái chỗ trống như vậy còn còn khi mà đông khách thì chúng ta sẽ thêm về những cái sự kiện nhiều hơn dạ. thì lúc nãy em có nghe anh chia sẻ là chủ đầu tư cần tìm nhà cung cấp thì hiện trên thị trường thì có tổng tổng cộng là bao nhiêu nhà cung cấp vậy ạ? Từ năm 2017 à, tới bây giờ là khoảng tầm 4 5 năm ấy, thì nó ừ, mọc ra rất là nhiều những nhà cung cấp về đồ chơi từ lớn đến nhỏ ừ. và rất là nhiều luôn đấy có khi là phải tới à, cả trăm nhà cung cấp luôn đó thì từ Bắc đến Nam đặc biệt là những cái anh chị ở khu vực phía Bắc thì hoạt động rất là mạnh ở phía miền Nam cũng thế riêng miền Trung thì có vẻ như là ừ, chậm hơn một chút nhưng mà hai cái đầu cầu của Việt Nam đây là trên này là các em thấy là cái bản đồ Việt Nam thì cái phía anh chị là à, hoạt động các cái nhà cung cấp về khu vui chơi rất là mạnh và phía cùng Việt Nam thì miền Trung thì ít hơn thì um, các cái uh, nhà cung cấp đồ chơi thì nhiều nhưng mà cái đơn vị mà đồng hành có thể là vừa thiết kế vừa thi công chọn gói có xưởng sản xuất trực tiếp và có thể là nhập khẩu đồ chơi được để về mix lại với nhau thành một cái khu chơi tổng thể và có thể là tư vấn được luôn quá trình vận hành thì nó không quá khoảng hai đơn vị và thậm chí là Skynex là một một trong những đơn vị mà gần như là không dám nói là duy nhất nhưng mà cũng chưa thấy cái đơn vị nào mà có thể là làm được trọn vẹn những cái câu chuyện đấy tất nhiên là với khách hàng này thì chúng ta có để 10 cái danh mục từ khâu thiết kế này từ khâu thi công này khâu tư vấn này vận hành đến tiếp theo những cái đấy nhưng mà có những chủ đầu tư thì họ chỉ cần khoảng tầm 3 đến 4 công đoạn làm thôi thôi chứ họ không họ đã có kinh nghiệm rồi thì họ sẽ cắt bớt những công đoạn đi nhưng với dịch vụ của Skynex thì chúng ta có thể là cung cấp được khoảng tầm 7 đến cái công đoạn như thế nếu mà chủ đầu tư có kinh nghiệm thì họ sẽ chỉ sử dụng khoảng hai ba cái cái cái cái cái cái công đoạn ở trong đấy thôi chúng ta phải làm và có những cái chủ đầu tư chúng ta phải dùng hết tất cả từ cái khâu mà thiết kế tư vấn đầu tiên là tư vấn trước xong rồi đồng hành cùng với chủ đầu tư lựa chọn mặt bằng ừ. sau đó là thiết kế sau đó thi công thi công xong thì bàn giao vận hành bàn giao vận hành rồi là quảng cáo thiết kế đồ họa nhận diện thương hiệu ừ. logo biển bảng quảng cáo như nào abc để đấy và thậm chí là đi tới cái khâu mà quảng cáo cho khách hàng để kéo khách hàng về luôn đó thì uh, trước đây ấy chưa có những cái đơn vị như như thế này thì chúng ta phải là đi thuê một cái đơn vị thiết kế nội thất sau đó tìm một cái đơn vị là cung cấp đồ chơi hai bên mix lại với nhau thì nó thành một khu chơi nhưng mà với Skynex thì chúng ta làm được tất cả những công đoạn đấy chọn gói hết yeah. Dạ. à, nên là, cũng là một cái lợi thế về cạnh tranh của công ty thì hiện bên Skynex của mình á, thì đã thi công được bao nhiêu khu vui chơi rồi à, ok em có thể nhìn lên bản đồ như này thì từ Bắc đến Nam ấy, chúng ta đã có mặt ở trên 60 tỉnh thành à, những cái tỉnh thành mà nhiều khu vui chơi nhất để kể đến như là Hải Dương chúng ta đã làm khoảng tầm 6 đến 7 khu vui chơi Vũng Tàu cũng khoảng tầm 7 đến 8 khu vui chơi tận đây rồi thì từ Bắc đến Nam sẽ bao gồm những khu vui chơi ờ, như thế nào ví dụ ở Bắc Giang thì chúng ta mới bàn ra một khu 1.200 mét vuông ở trong nhà ở Thái Nguyên ở Hải Phòng ở Hà Nội thì cũng khoảng tầm gần chục cái khu chơi như là Dodo Kid hay là Babyland ờ, ở tuốt trên ờ, vùng giáp biên giới đó là ờ, khu vực Quảng Ninh rồi Sapa cũng có Mộc Châu cũng có vào trong này thì Thanh Hóa cũng hai ba khu Thái Bình tại à, Huế Cine Star Huế rất là lớn Đà Nẵng ở trong Buôn Mê Thuột thì chúng ta có là Hello Kitty và ở Gia Lai thì có là Titi Kit cả hai khu đều là rất lớn đó vâng, đây là à, các quý vị có thể là nhìn thấy khu vui chơi Titi Kit ở đây này có một con tàu này rồi có à, khu à, hướng nghiệp này khu các bé để các bé trải nghiệm cái chuyện mà đi mua sắm này rất là đẹp nó là khu chợ thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là nhiều vào tới Phú Quốc Nam Can Cà Mau Kiên Giang rồi ờ, khá là nhiều đấy Sóc Trăng à, từ Bắc đến Nam chúng ta làm rất là nhiều khu vui chơi như vậy thì uh, có thể nói là cái đội ngũ của Skynet kia không ngại khó ngại khổ đi xa chúng ta sẵn sàng là có mặt ở tất cả những cái điểm mà rất là xa và rất là khó về cái khâu vận chuyển hay là ăn ở như nào đấy sẽ phải ở lại đấy khoảng tầm 10 đến 20 ngày để cùng với chủ đầu tư sẽ tạo khu chơi đó là cái thành công đến ngày hôm nay sau 12 năm 12 năm thành lập và chúng ta chỉ làm một cái nhà này thôi dạ. vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ những bí quyết à, để các chủ đầu tư có thể đầu tư một khu vui chơi tốt và hiệu quả nhất à, sau đây thì à, xin chào và hẹn gặp lại các quý vị trong những video tiếp theo xin cảm ơn và xin chào